em tôi sẽ thực hiện vào trong những những cái clip mới nha anh em nhá cảm ơn anh em rất nhiều có anh em kasumi nhận ra tôi ở trong rank này thì tôi chào anh em thì đã nhá tôi tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em chào tôi mà chào đúng tên thì tôi chắc chắn là tôi chào lại thôi có nhiều người cứ bảo tôi là tôi kêu rồi tôi các kiểu các thứ nhưng mà thực ra thì chào đúng tên thì chắc chắn là chào lại chỉ có chào coi như là không đúng tên chào linh tinh ba lăng nhăng thì tôi mà không chào lại thôi rồi <clears throat> Tôi thì tôi vừa lấy tôi giao con ốc của tôi không chơi Bởi vì là thực ra thì Assassin thì nó cũng mạnh đấy Nhưng mà tôi anh em cũng biết rồi đấy là tôi tôi là tôi nói chung ấy là về cái sở thích ấy là cái bộ mà vật lý duy nhất mà tôi thích là cái bộ Hunter thôi anh em ạ. Còn còn lại ấy, là tôi là tôi chuyên là đánh theo cái kiểu là bắn trưởng. Bởi vì thực ra chơi bắn trưởng ấy, chơi đầu game nó hay chơi chuỗi thắng được. Đấy. Đấy cũng là lý do mà tại làm sao mà tôi hay chơi bắn trưởng với chơi Hunter đấy anh em ạ Hunter thì đầu game nó cũng chơi chuỗi thắng Đấy và chơi những cái bộ bắn trưởng thì đầu game nó cũng dễ chơi chuỗi thắng hơn So với cả những cái bộ kia Đấy còn nếu mà chơi như kiểu mấy cái bộ Clyde này Đấy bộ Warrior này hay là bộ Assassin ấy Thực ra thì đầu game nó khó đánh chuỗi thắng hơn Anh em nhá Rồi Áp cấp Đấy xác định đánh chuỗi thắng mà Thì tôi áp cấp luôn thôi Áp cấp chốt đồ sớm Áo <laughs> cấp chốt đồ sớm thôi anh em ạ Bờ linh rồi thì uh, trượng phép Các thứ là có thể là Lấy sớm để đánh chuỗi đắng. Đấy mặc dù là tôi cũng chưa công nghệ mất đâu Nhưng mà thôi kệ đó anh em nhá Ở đây là có trượng ma pháp là có thể lấy được Nhưng mà từ từ đã Cái trượng ma pháp đấy thì uh, Có thể là chúng ta lại Tương lai là chúng ta lại lại lại, lại insect insect các thứ thì cứ từ từ anh em nhá. Insect thì lấy cái uh, có cái viên ngọc chúng ta có thể lấy cái cái cái um, mặt lạ Kira hoặc là chúng ta có thể lấy cái uh, chém lan. Món đồ đấy thì chúng ta chốt sau anh em nhé Nói chung là mặc dù ấy là tôi không có chơi uh, assassin nhưng mà tôi khuyên anh em là nếu mà anh em ui <laughs> nhưng mà trận này cũng cho ra nhiều assassin phết đấy nhưng mà thôi được rồi ra gấu mết thì chúng ta quá thích hợp để tôi chơi bắn trưởng rồi đấy, mặc dù là tôi um, không có chơi uh, khuyên assassin nhưng mà tôi khuyên anh em là nếu mà anh em có có có, có trên con đường leo rank ấy mà anh em không có quá đam mê những cái bộ bán trưởng anh em không quá là phụ thuộc vào việc đánh chuỗi thắng rồi tôi chốt cái trượt ma pháp nhá nếu mà anh em không quá chú trọng đến cái việc là là, là đánh chuỗi thắng đấy và anh em cũng không đam mê bộ bắn trưởng anh em có thể chơi chuỗi thua eco các thứ thì tôi nghĩ là anh em nên chơi assassin nhưng mà assassin người ta cũng không ít khi người ta đánh đánh đánh, đánh eco lắm anh em ạ tôi thì tôi đánh assassin tôi cũng chả tôi eco assassin eco câu gấu đúng không tôi thường tôi cũng trả đánh assassin eco assassin là một cái bộ mà cái giai đoạn giữa game nó khá khỏe nó khá là đè tì đè khá là tốt nhưng mà đến cái giai đoạn mà nó tầm khoảng 20, 25 các thứ thì nó hơi yếu, nó hơi đuối lắm Tôi nói thật Nó không ra được à, gấu assassin hay sao sớm thì đuối lắm Đấy, cho đến lúc mà ra là cái con cáo hay sao nhưng mà cái lúc đến cái lúc có con cáo hay sao thì nó cũng sẽ phải vất vả đấy đấy nhưng mà đến lúc mà ra là con cáo hay sao rồi ấy, ở level 9 thì chắc là tôi nghĩ là nó rơi vào tầm khoảng round 25 nếu mà gọi là bình thường muộn thì chắc là 30 nhưng mà tầm 30 thì có vẻ như muộn quá thì chắc là súng hố đấy còn nhưng mà tầm khoảng 25 mà ra là con cáo hai thì là cũng là gọi là trụ được trụ được đấy rồi đánh lết thì kiếm Silent Assassin thì siêu lết rồi Đấy thì đến lúc đấy thì là mạnh rồi Lúc đấy thì solo 1 vs 1 Thì chắc là cũng chả có cái bộ nào ăn được cái bộ đấy đâu Một cái bộ mà xếp vào cái hàng uh, Nó gọi là, là, là tier Phải gọi là tier zero luôn ấy Chứ không phải là tier one đâu Nó sẽ phải là cái top đầu Còn cái bộ mà bắn trưởng thì thường là nó sẽ rơi vào top 2, top 3 thôi Chứ nó không bao giờ nó được top đầu đâu Ủa, rồi ra già luôn ạ <laughs> Được đấy, được đấy 3 mét vào nhờ Ra ra thì 3 mét vào chứ đắp 6 Thế phải bán con này đi Bán một con nữa mới được Đây rồi Thay con Skull Hunter vào Con Skull Hunter nó gọi thêm con đệ nữa Thêm tăng cơ Đấy còn cái con Heaven Bomber thì giữ ở phía dưới Nó bắn trưởng thì cũng được Con đấy nó cũng gây được nhiều đam À hay cho người nước vào nhở Cho người nước vào đây con người nước này gây nhiều đam hơn Anh em ạ, à, kết hợp với 3 mét mà Người nước này đam nó là đam AoE Đấy, kết hợp với con gấu cũng ngon đấy Đấy, ui nhưng mà round này có vẻ thua nhỉ Ăn được không? Ui ui anh em ơi, vẫn ăn được Hay quá Mà chưa có sách Chưa có sách, chưa có sách, chưa có sách Người nước hay sao? Tuyệt vời Ui rồi Gấu hai sao nữa thì ngon nhở Ý tôi nói là cái con gấu đủ ấy Gấu mết thì chắc là cũng chưa hay sao Thế thì tham quá <laughs> Để tôi kiếm mấy con human vào đã anh em nhá Đây rồi <clears throat> Kiếm mấy con human vào đã anh em ạ Cái con flame ấy Nó ra thì nó dễ thôi Con già nó ra được rồi thì chắc chắn là nó sẽ Kích hoạt được là 6m 3 human sớm Đấy 6m 3 human ở đây tôi còn kẹp được thêm một con water spirit nữa hai sao tuyệt vời cơ sở đánh chuyện thắng đây chứ còn đâu <laughs> tôi tôi đã bảo rồi chơi cái bộ quán trưởng ấy nó dễ đánh chỗ thắng lắm nó dễ đánh chỗ thắng lắm anh em ạ đôi khi nó chỉ cần một con water spirit hai sao thôi kẹp vào trong bộ mết là ngon rồi chứ còn cũng chả cần phải phải phải gấu đâu quá ngon ok u rồi ơi anh em ơi chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết thật mà trận này tôi cũng sẽ hướng đến là Saman thôi anh em nhá Cái bộ đấy là cái bộ bây giờ nó đang <laughs> khỏe Nó <laughs> đang quá khỏe anh em ạ Chơi nó dễ, chơi Saman nó dễ, nó dễ được top Mặc dù là có thể hướng tới cái top 1 thì nó còn phải một vài điều kiện Đấy, nhưng mà chơi thì nó dễ hơn bình thường so với những cái bộ khác có thể là so với cái bộ bit thì nó vẫn khó hơn một chút Nhưng mà so với những cái bộ như là bộ Insect hay là bộ 9m 9m fake hay là 9m lăm rồng thì nó vẫn dễ hơn rất nhiều anh em ạ Đấy, cái bộ dễ hơn Dễ chơi Dễ chơi Còn nói là về đúng thì vì vì nó là dễ chơi hơn nên là nó về late game ấy thì nói chung ấy là nó sẽ không mắc binh như những cái line up kia được Đấy, đặc biệt là ví, ví dụ như là insect cả bộ insect là một trong những bộ rất khó chơi nhưng mà để mà nó đánh đến siêu lết một vs một thì nói chung là nó không ngán bộ nào tôi nghĩ là nó chỉ ngán mỗi cái bộ assassin 6 con thôi bộ insect nó ngán mỗi cái bộ đấy thôi có khi nó còn cũng chẳng ngán đâu nếu mà ví dụ như là nó ra cái con con nhện ấy mà nó lém được cái cái tơ nhện vào đúng cái con co của cái bộ assassin thì cũng chưa chắc là đã ăn được đâu nhá cái bộ đấy nó, nó Ờ, nó rất là hay ở cái chỗ là có bộ insect ấy con sâu thì để counter một cái bộ mết Đấy, con nhện thì counter mấy cái bộ đánh tay nó rất hay à nhưng mà tôi nghe nói là sắp tới vào ngày mai là sẽ có cái update là nó sẽ có cái bộ 6 spirit thì cái bộ insect thì nó chơi co là cáo hoặc là chơi co là cái con Velomancer ấy thì nó cũng sẽ kháng ngại cái bộ 6 spirit đấy rồi tôi tính xem là round sau gặp thằng nào Có thằng nào chưa gặp nhỉ Rồi chưa gặp cái thằng phô có hai bit thôi Full là Witcher một sao Ok Đánh được <clears throat> Lên 7 cho chắc Đánh cẩn thận anh em ạ Đánh cẩn thận ở đây là chúng ta cũng chưa lấy được cái gì mới đâu Lấy được thêm một viên ma lăng thôi Viên ma lăng này tôi không ghép Giáp băng đâu anh em ạ Viên ma lăng này thì tí nữa được ghép cái khác Ghép cái gì thì chưa biết Ủa ôi thằng kia lên được Fallen Witcher hay sao rồi kìa Vãi đái thật Thôi thì hơi căng đấy nhá Sợ thật sự luôn đấy <clears throat> Ăn được không nhở Khó phết đấy Full lần Witcher 2 sao Nhưng mà nó mới chỉ có hai bit thôi Tôi nghĩ là vẫn ăn được Ăn được không Ui không được anh em ơi khó quá Khó quá anh em ạ Chịu rồi chịu rồi chịu rồi Mất chuối Full lần Witcher 2 sao thì chịu rồi ờ, thôi lại đánh từ tốn vậy anh em ạ <coughs> <coughs> Cái con ờ, Heaven Bomber của tôi ấy Nó vẫn chưa lên được hai sao Tôi tôi không cần cái con gấu lên hai sao đâu Con gấu này ờ, Nói chung là cái tầm này cũng chưa cần lên hai sao Đấy nhưng mà ví dụ như là tôi có một con Heaven Bomber lên hai sao thì, thì, thì, thì có khi là vẫn giữ chuỗi Đấy anh em thấy không Tôi chỉ gọi là nhẹ nhàng Xin nhẹ nhàng con Heaven Bomber lên hai sao thôi Mà nó cũng chưa ra Đấy, chứ còn tôi cũng không có tham lam tôi xin cái con uh, gấu mết lên hai sao đâu <laughs> không anh em lại kêu là tôi tham tôi tham lam ờ. rồi lại đánh đỏ quá anh em lại thấy là là trận đấu nó hơi một chiều nó dễ quá anh em lại bảo là trận đấu chán <laughs> tôi tôi cũng muốn là nó khó lắm nhưng mà cái trận này tôi nghĩ là nó không khó rồi anh em ạ bài nó ra như này nói chung là kể cả không có chuỗi thắng thì đánh nó vẫn sướng lắm anh em ạ đã ra gấu rồi ấy đã ra gấu rồi thì xác định luôn là đánh là không có dùng quá nhiều tiền tiền nó rất nhiều nó rủng rỉnh tiền luôn chúng ta kể cả thua anh em ạ thua không vấn đề có gấu nó đẻ ra là, là có tiền mà Đây rồi, tôi sẽ siêu tầm dần cho đủ 6 mét anh em nhé Thiếu một con mét Ok Thiếu một con mét nữa 5 mét à ở level 8 là chúng ta sẽ, sẽ kẹp được 6 mét đấy 6 mét 2 gấu kẹp với cả Water Spirit với cả hai Spirit vào Được Cần con ọc hoặc là cái con rồng Con rồng 3 đô nữa thôi mà cái vấn đề ở đây ấy, là bây giờ tôi có đúng một con con hai sao bây giờ mà thêm được cái con gấu đù lên hai sao nữa ấy, thì là cũng ổn có tăng cơ về trên phải có chút tăng cơ để cho cái con water spirit với cả con gấu nó lướt được có cái thời gian để câu kéo để bọn nó lướt được nhiều hơn thì nó sẽ gây được nhiều đam hơn chứ còn cái hàng đằng sau nó bị bớ vào nhanh quá đâm ra là cái bộ này bây giờ là vẫn chưa phải là ổn ui ui ra gấu assassin chưa biết à <clears throat> không ăn được luôn mẹ mẹ đái thật khỏe thế đúng thật khỏe thật đấy về căn bản là cái bộ bit mà chơi con gấu xin thì nó cũng rất là khỏe Gấu một sao đã khỏe lắm rồi Có đồ chém lan cái bờ linh chém lan thì là nói chung là cũng gấu một chắc phải gánh đến round 20 <clears throat> Nhưng mà không sao anh em ạ Không sao Chơi kiểu này nói chung là tôi cũng chỉ cần giữ máu thôi mà 86 máu, một cái con số mà nói chung là rất là ổn trong cái thời điểm hiện tại Không có vấn đề gì hết Tí nữa rồi thế nào rồi cái con gấu mết này nó cũng lên hai sao thôi anh em Anh em tin tôi <laughs> Nó ra được hai con thì chắc chắn là nó sẽ lên được hai sao anh em nhá một con thì còn còn còn nói là lừa chứ hai con thì không lừa đâu anh em ạ à. nó không ra thì cũng sẽ có trứng thôi anh em yên tâm Đấy, chứ còn làm gì có chuyện là lại còn không có cả trứng nữa Thế <laughs> thì lừa thật Nếu mà không có trứng thì tôi tôi không được chơi Saman nữa Cài luôn bộ Saman luôn Anh em nhá Được rồi Gấu <clears throat> mết đến 2 sao thì nói chung là nó... Chắc là tôi lúc đấy đã bắt đầu là đánh chỗ thắng luôn đấy 6 mét ở rao sau Chúng ta sẽ có 6 mét Rao này thì thôi cứ từ từ đã Round 16 tôi sẽ lên 8 và chúng ta sẽ có 6 mét Toàn một sao thôi Tuy nhiên là nó sẽ vẫn ổn Anh em nhá Đó đủ bộ Celery mạnh Đấy là một cái bộ Celery mạnh ở giai đoạn này Nên Không sao Vẫn ok Đấy còn nói chung là tôi nghĩ là rồi sẽ ổn thôi Sau khi mà 6 mét rồi thì hy vọng là sẽ ra được 4 Saman sớm Đến lúc đấy chúng ta cắt bớt mét đi xong chúng ta kẹp vào 4 Saman vào tì ờ, đè cho là coi như là những cái thằng mà eco nó, nó mất nhiều máu đi để cho nó phải xả tiền sớm đấy dễ chết còn nếu mà những cái, cái thằng mà nó eco ấy mà nó không xả tiền sớm thì xác định luôn là bay màu trước round 19 <laughs> Ui anh em ơi đấy tôi nói rồi Tôi nói có sai đâu Thế nào mà nó trả lên được Anh em ạ à. Đấy là tôi còn chưa nói cho anh em Nếu mà anh em thứ ra tôi nói rồi nhưng mà có thể các anh em là ờ, mà xem tôi mới hoặc là không xem tôi thường xuyên đều đặn thì chắc là anh em cũng sẽ không biết cái điều này <clears throat> một cái điều rất là quan trọng tôi sẽ lấy cái chiến thánh đã một cái điều rất quan trọng khi mà anh em chơi uh, game này đấy chính là ở trong cái con game này nó có một cái uh, nó gọi là cái gì nhỉ nó gọi nó giống như là Facebook, YouTube ấy, nó sẽ có cái um, ghi ghi lại những cái thói quen của người dùng. Đấy. Khi mà anh em chơi một cái app nào đấy mà nó nhiều. Ô, ô, ô, ô rồi. Tôi tôi tôi tôi từ từ nhá. Đây là tôi đang còn, còn, ăn được cái thằng bít đây này. Ui ngon quá. Đúng lúc coi như là lên được cái con gấu mết lên hai sao anh em ạ. <laughs> Ui rồi không còn gì là có thể là đúng thời điểm hơn Đúng người, đúng thời điểm <laughs> Xin cái chuỗi luôn Tuyệt vời Đúng là gặp đúng người, đúng thời điểm đấy anh em ạ Vừa lên 8, vừa có gấu mét 2 Gặp luôn cái thằng có chuỗi Thằng đấy nó để nó, nó to thì chưa chắc ăn được đâu nhá Ví dụ như là có đủ 6, 6 bit ấy 6 bit 2 Glacier rồi uh, Fallen Witcher đấy thì là cũng chưa chắc ăn ở đâu nhưng mà đấy anh em thấy không gặp đúng thời điểm đấy đúng người <laughs> tuyệt vời đó <clears throat> đấy anh em thấy không tôi giờ tôi đang top một đấy chơi bộ dễ lắm anh em ạ à. chơi ra gấu rồi chơi dễ lắm không phải coi như là suy nghĩ nhiều đâu đã ra gấu rồi tôi nói thật với anh em nhắm mắt cũng chơi được đấy có thằng sắp chết rồi cả, kìa 29 máu đấy mà thằng đấy nó may nhá nó chưa gặp tôi đủ bốn sa man đâu Chứ còn đủ 4 Saman thì không sống nổi đến round thứ 19 Đấy, nói thật là không sống nổi đến round thứ 19 đâu anh em ạ Khó lắm Bởi vì bây giờ chơi 4 Saman nó đẩy cực kỳ kinh khủng Đấy, kinh nghiệm của tôi chia sẻ cho các anh em mà ở trong những cái trận đấu mà gặp cái đối thủ chơi Saman ấy Là anh em phải xả tiền rất sớm nhá, để giữ máu Đấy Xả tiền sớm giữ máu form đội hình sớm ở round 11 Form luôn đi anh em chơi Clyde hay Eco đúng không? Đấy, form luôn đi ở rank 11 Anh em chơi bit đúng không? Form luôn đi ở rank 11 nhá Anh em chơi uh, mấy cái bộ Hunter đánh chuyện thắng thì không nói em gì Nhưng mà anh em chơi mấy cái bộ Eco ấy Thường là nó sẽ là Eco um, Beat, Eco Clyde Đấy, thường những cái bộ đấy là bộ Eco Thì anh em hãy form bài sớm Anh em không ra anh em phải cố roll cho nó ra nhá Chứ anh em đừng có giữ tiền để lên chín anh em roll thì ăn cứt nhá tôi nói luôn <laughs> nó, nó, nó thẳng luôn là như thế còn mấy cái bộ như là bộ goblin ấy thì thôi xác định luôn là nếu mà trận đấu mà gặp saman ấy mà không đánh được chuỗi thắng mà lại còn chơi đòi chơi eco goblin thế thôi top 8 nhá top 8 là chắc chắn là đã thuộc về các anh em Đấy, anh em chơi anh em chắc chắn là anh em Eco Goblin thì uh, chúc mừng anh em Anh em đã quay vào ô top 8 <laughs> Ok <clears throat> Còn những cái bộ mà uh, assassin thì giữ được máu ok thì mấy cái bộ đấy thì thường là người ta không chơi chuyện thua Clyde chơi chuyện thua thôi Clyde thường là Clyde này beat chơi chuyện thua assassin thì thường người ta sẽ không chơi chuyện thua đâu uh, bộ nào nữa nhỉ hunter thường chơi chuỗi thắng thôi Exorcist thường hay chơi chuỗi thắng God God đỏ đúng không? God đỏ cũng là một trong những cái line up mà sẽ phải cẩn thận. Bởi vì bây giờ ấy gót đỏ là cũng sẽ bị đẩy rất là nhiều vì nó sợ bít anh em ạ. anh em cũng biết là cái meta này ấy, cái bộ beat và cái bộ Clyde là hai cái bộ mà rất nhiều người ưa chuộng chơi đặc biệt là cái bộ beat dễ chơi dễ trúng thưởng nên là nhiều người chọn đấy 6 bit rất là dễ để có thể form được sáu bit chỉ cần 4 đô thôi ủ tôm sa man hai sao này đấy và chính vì là chúng ta có nhiều bit ấy nên là cái bộ sáu đỏ ấy cái bộ gót đỏ gót sáu đỏ nó sẽ rất là là là sợ gót sáu đỏ ấy mà nếu mà uh, nói là ăn được bit không thì vẫn ăn được nhưng mà nó phải ra được con Batman cơ. Còn trong cái thời điểm mà nó chưa ra được Batman thì nó rất là sợ. Đấy, và Batman thì không phải dễ ra, một con 5 đô. Truyền thuyết 5 đô rất khó ra. Nhiều khi anh em lên 10 anh em roll nó còn không ra cơ. Đấy. Thì cái bộ gót đỏ ấy nó nó nó vào cái trận đấu nhưng mà ở trong cái thời điểm hiện tại nhá mà nó có bit nó có cả saman thì nó sẽ bị đẩy rất là nhanh đấy chính là lý do mà cái bộ gót đỏ nó cũng sẽ phải form sớm đấy, form sớm giữ máu sớm à, gót đỏ bây giờ thì, thì gót rồng mập thì đuối lắm gót rồng mập bây giờ thì rất là dễ bị bit nó đẩy đấy, chỉ còn có gót gót người nước thôi gót người nước là gọi là tạm ổn bởi vì gót người nước ấy nó sẽ không sợ doom trong lúc nó lướt con doom nó bắn trưởng thì là trong lúc nó lướt nó sẽ không bị doom đấy và một cái nữa là cái tính cơ động của nó Nó lướt thì nó sẽ không bị gây đam trên cái người của nó Giúp cho nó lé được những cái stack đam của bọn bit Cái con người lướt này nó giữ máu rất tốt Đấy Thay vì con rồng mập Con rồng mập nhá chỉ cần bờ linh vào nhá Đúng cái vị trí của con con gấu mà con gấu trói lại thôi là coi như xác định là round đấy là full bàn luôn Nguyên bàn luôn Không nói nhiều Chắc chắn là full bàn Full coi như là bit mà nó đẩy full bàn thì anh em cũng biết đấy Nó rơi vào tầm khoảng 20, 23 máu 25 máu rất là đáng sợ Gladiator Đấy meta này còn Gladiator nữa cơ Chưa nói đến Gladiator cũng là một cái bộ đẩy kinh Nhưng mà đây không phải Gladiator đây là cái gì ấy À đúng rồi Gladiator Gladiator Gladiator đấy Gladiator đấy Gladiator không tí nữa chuyển 9 feather à Phải không Ok Khỏe quá rồi anh em ơi Tầm này chờ tôi còn lên được 11 cơ anh em ạ Đấy, cái thằng kia lên 10 ở round 21 cái dãy dãy gọi dãy chết cái, cái kiểu <laughs> không còn gì để mất nữa, một phát lên 10 luôn anh em ạ, round 21. Vãi đái thật. Một phát lên 10 luôn, 9 assassin kẹp cá vào để ăn tôi đấy. <laughs> Trong khi cáo vẫn còn một sao thôi, xác định xuống hồ, không có nhiều. Đấy nó gọi là máu thấp quá rồi, không biết làm gì ấy. Cái kiểu máu thấp quá rồi ấy Xong rồi là sợ là, là, là nếu mà roll tiếp là sợ là không ra bài ấy Thế là coi như là phải là một phát lên 10 luôn để đủ bộ luôn Khi mà anh em còn nhiều máu thì anh em có thể từ từ anh em chơi được Nhưng mà đến lúc anh em thấp máu rồi thì cái, cái lỗi sợ nó luôn rình rập Khi mà hoảng loạn thì anh em sẽ đưa ra những cái quyết định sai lầm Silent Assassin không chơi anh em nhé. Rồi roll này 6m 4 Saman Ok Cá lông à? Thua Bỏ Tí nữa cần thì tìm lại sau anh em ạ Bây giờ tôi cứ form đủ cái bộ mạnh đã Bộ mét là nó 6 mét full 2 sao đã Bây giờ chúng ta đang đánh chuyện thắng mà Nên là form bộ nào chơi bộ đấy thôi Còn lên 10 thì cũng chỉ là 4 Saman thôi anh em ạ 4 Saman 6 mét thôi Lên 11 4 Saman 6 mét uh, ờ, 4 Saman 6 mét 4 gót Đấy ở level 11 4 Saman 6 mét 4 gót Thunder gót Thunder đúng không? Gót of Thunder là co chính God of Thunder 2 sao Ok Đấy, Đồ bây giờ cũng lấy là cũng chỉ để chơi con đấy Ca lông này thực ra này Nó là một cái giải pháp tình huống ở đây Khi mà tôi cũng đã giữ sẵn một cái dao và một cái cái cái nhẫn lé ở đây rồi đấy, Tuy nhiên là chưa Từ từ đã Đó, từng giai đoạn anh em ạ Tí nữa nếu mà cần thì chúng ta tìm sao Máu nhiều lắm, thoải mái Tiền nhiều máu nhiều mà Cái bộ này nó đâu có ít máu đâu Nó có đâu có, có, có, có thiếu tiền đâu Tí nữa tìm Tí nữa bọn nó chết hết rồi thì nó còn tìm nó còn dễ hơn cơ anh em ạ Nó dễ tìm ra luôn Ok đây rồi Đấy cứ full full hai sao đã anh em nhá Đấy roll full hai sao hai sao còn nó già đúng không Khan này ok Khan thì lấy đấy, Con nào cần thì lấy thôi đấy, Lấy con rớt nữa này Tôi quên đấy <clears throat> 6m 6m Đấy, 6m là ở level 10 là có 6m 4 Saman rồi Nhưng mà lên level 11 ấy là nó còn kẹp được vào 4 gót cơ Kẹp được vào 4 gót Được, chuyện này lên được 11 Round này thắng này, round sau là là lên được 11 Đấy, còn uh, à, round này mà thua thì uh, à, round uh, sẽ round 30 lên được 11 Round này có khi tôi vẫn ăn đấy anh em ạ Nhìn cái thằng gót đỏ rồng mập này trông toang quá Đấy, lên 10 là đã đủ bộ đấy lên 10 nhá, có bet omen rồi nhá Vẫn đi thôi anh em ơi Ui nó cướp được cả con giả tôi Vẫn thua à, Thấy không 6 mét uy tín lắm Đây rồi, 4 Saman này rồi Đấy, thế là round 26 là chúng ta lên được 10 là kẹp 4 Saman 4 Saman 6 mét rồi Ok, ngon Rồi Tuyệt vời anh em ạ 24, 25, 26 lên 10 Có lên 12 không nhỉ? Hay là chúng ta tham chúng ta lên hẳn level 12 chắc không. không lên được 12 đâu anh em ạ. Trận đấu này về sau nó sẽ đẩy rất nhanh mà chúng ta sẽ không có những cái chiến thắng để lên được 12 đâu. Chơi sách thì tôi nghĩ là đủ sách lên 11 thôi. Lên 12 hơi khó. Trận này 11 là chúng ta kiếm thêm con rớt nữa là xong. Rớt với cả con uh, hai con quy giạt trong đấy là có con Grand Herat để kích hệ Vứt thì chắc là vứt Tí nữa sẽ vứt cái con uh, Flame đi đúng không Flame vứt Giữ lại nó già Vứt Flame nguy giạt đi Ủa chết rồi Round này không có đồ Thế này Chán thật sự Lấy cái cốc à 4 Saman Đây Kẹp thêm được cọc nữa anh em nhé Chuyện này chả nhẽ lại lấy cái cốc Cái chén thành á Ba tia từ từ đấy anh em ạ à. Bởi vì về căn bản là, là là tôi xác định là tôi không chơi con ca lông Nên là tôi không lấy ba tia Ca lông nó chỉ là giải pháp tình thế thôi Còn bây giờ chơi cái bộ này bây giờ nó đang ngon anh em ạ à. Đang meta Đang mết Kết hợp với cả Saman nó đang meta khỏe lắm Cái bộ này nó đẩy nó cũng kinh khủng khiếp anh em ạ Anh em nhìn này Anh em đoán là bao nhiêu con 26 màu Dã man chưa Rồi trứng này để cho rớt anh em nhé Trứng này tôi sẽ không đập cho già đâu Già tự lên thôi Già tự lên hai sao thôi Rớt ra một cái thì là là chúng ta sẽ Sẽ vứt con uh, Con orc đi và con con con flame đi Để chúng ta có Cái bộ bốn gót Đủ rồi đấy Con rớt mà nó ở trong cái bộ bốn gót 6m thì nó mạnh lắm anh em ạ Nó đúng ở trong cái line up của nó CLG con tướng nó quan trọng à Đấy, nó trùng với cái Celesi mà chúng ta đang chơi ở trong đội hình thì nó nó gọi là tối ưu tối đa luôn sức mạnh tối đa khỏe lại một trận nữa slowball rồi anh em ạ đánh ở rank queen đấy nhá không phải là đánh ở ranking đâu đấy thế mới biết cái sức mạnh của cái bộ này nó như nào khỏe với đài <clears throat> kẹp được cái cọc này vào nói chung là không sợ mấy thằng bít nữa rồi mấy thằng bít nó ôm cọc thôi ui nhưng mà con ngộ không này có vẻ clear hơi kinh ấy nhở đấy nhưng mà không ăn nổi luôn này anh em này thấy không cẳng quá nhở đồ mệt lướt tín thật đấy Quái Rồi nhá, nếu mà bây giờ anh em nghĩ là tôi có lên chơi là là là chỉ chơi uh, ờ, 3 mét không? 3 mét xong rồi ờ, kẹp thêm Saman vào cho nó mạnh hơn không? Đẩy nó nhanh hơn không? <laughs> nó gọi là slow đến chết luôn đấy. Ra bây giờ nếu mà tôi kiếm thêm được những con Saman tôi cho vào để tăng tốc độ đẩy lên. Thay vì việc là tôi chơi 6 mét thì tôi chơi hẳn coi như là là là là là 7 ờ, con Saman đi. 3 mét thôi. 7 Saman 3 mét 7 con Saman mà nó nó up lên 3 sao 4 đô 3 sao với cả 5 đô thì nó đẩy kinh lắm đấy nhá Như này là nó vẫn chưa phải là mắc binh đâu anh em ạ Mắc binh nó toàn là, là, là Saman luôn Đấy nhưng mà bây giờ thì về căn bản là nó có cái sức mạnh của 6m cho cái con gấu mết ấy Nó lướt thì nó cũng uy tín Anh em nhìn cái bộ bit này Trời ơi nó, nó hành bộ bit ra bã luôn Đây rồi Saman này Saman 4 tiền Bỏ con gì đi đây Tôi sẽ phải bỏ uh, Deflector bỏ đi nhỉ Mà tôi không hiểu sao tôi nuôi cái con này lên ba Barca làm gì không biết <laughs> Không hiểu cái gì Ok Cấm đánh ghép vào luôn từ anh em nhá hai tia từ từ nói chung là không có không không không không không có ý định ở chơi con cá lông đâu đấy thế tôi chỉ nói thế thôi cho anh em vui thôi đấy, vừa đấy tôi bỏ bỏ cái qua cái con cá lông ấy thì tôi nói với anh em là tí nữa tôi tìm lại con cá lông cho anh em vui thôi chứ còn tôi cũng chả có nhu cầu chơi con đấy chuyện này là chơi full 6 mét rồi 6 mét 4 saman kết hợp với cả bốn gót khỏe Ui thằng này cắt chuỗi của tôi này Điêu thật Không nhiều kiểu gì ạ Thằng này vừa lấy thua mà Bây giờ khỏe đấy nhở À nó có đồ Nó có đồ sẽ khỏe hơn Ok nhưng mà chắc là, là, là, là bây giờ là Chúng ta sẽ phải tìm bốn gót vào đó God Thunder bây giờ cũng chưa ra nhở Con này nó hơi lâu ấy Ra hơi muộn đấy nhá Ra 30 rồi vẫn chưa ra con nào Ở đây vẫn còn cái hai tia nhá Nếu mà ra ca lông thì có thể là chúng ta sẽ lấy Trong cái trường hợp mà Cái bộ mết nó không thể ăn được cái bọn kia Thì chúng ta sẽ chuyển Bây giờ anh em cũng cũng có thể thấy là Tiền thì không thiếu Anh em ạ Tiền không thiếu Nên là cái cái việc là vấn đề là là, là, là Có ăn được nó không hay thôi Nếu mà ăn được ấy Thì không cần phải chuyển Còn nếu mà không ăn được thì chuyển Thế thôi Anh em thấy bộ sự máu vãi đái luôn Vẫn 82 máu mà Ui, toàn đồ đánh tay ạ Thế thì bốn cọc à bốn cọc bốn Saman à bốn cọc bốn Saman Đồ này bây giờ Đéo lấy được cái gì cái ba tia anh em ạ à. Thôi xong rồi Đây nó là chính là cái ba tia đấy có cái ba tia ghép luôn không Nếu ghép ba tia cho con nào Ghép ba tia rồi trả cho con nào cả Đợi ấy à Đợi đợi đợi cái lồng à Đồ không có đồ cho bọn mết này rồi anh em ạ Và nếu không có đồ cho bọn mết thì nó sẽ bị yếu đi So với cả cái sức mạnh đội hình này Nó không có đồ ấy Có đồ thì mới chơi được Không có đồ thì lại phải chuyển nó rất là chuyển vậy Tầm này không có đồ thì chịu rồi Khó lắm Gấu mết bây giờ không có đồ Tất nhiên là vẫn ăn được thằng mết À thằng thằng, thằng bít Cha tôi chuyển dần tôi kiếm con cá lông này anh em ạ Đồ ba tia này gì cá lông à Trần phái à Căn bản trận này không có huyết triệu với không có gậy tá ác ấy Không có những cái món đồ mà để chơi mết được Đây rồi, u cá lông rồi Ờ kiếm cá lông thôi anh em Đấy, như tôi nói vừa lấy tôi lại vẫn lại thực hiện lời hứa Anh em thấy không? <laughs> từ từ nha Thôi bây giờ bán bán bán bán cái bọn mết này đi Anh em ạ, bán mết được không? Không chuyên mết nữa Cái lý do tại sao lại không chuyên mết nữa bởi vì là không có đồ à, Chơi uh, Saman không? Ừ. ba mết thôi Tất cả đều Saman Đấy Ăn nổi thằng nào? Ui vai cứt thằng này ra đâu ra cái con ca lông 2 sao này Ui vai đái thật đấy Kiếm đâu con ca lông 2 sao siêu đấy nhở Lấy còn đang chơi rồng mập rồi Bây giờ đã ca lông 2 sao ghê gớm đấy Càng ấy thôi tôi cũng phải ca lông 2 sao thôi Rồi Chúng ta roll tiếp nào Từ từ nhá Bán bớt mấy cái con này đi Cho bốn cọc vào đó Ơ thiếu cái gì ấy nhở không đủ Không chơi được 4 mét Ơ thiếu cái gì ấy nhở À thiếu cọc Thiếu cọc thiếu cọc thiếu cọc Ok Đủ rồi Hơi ngáo tí anh em Lóc lại cái rau này đó Doom này là phải có này Tí nữa chơi với cả gót ca lông kẹp Doom vào anh em ạ Đấm chết luôn Một phát đẩy luôn 13 máu thì cũng đi thôi anh em ạ Bây giờ thì cái bộ bit này thì tôi vẫn ăn được nói chung là vẫn ăn được ăn được không đừng bảo không ăn được nhá ok. ăn được chứ ăn được ăn được ăn được ăn được ok. nó lại hồi đầy máu kìa ủi sới đúng rồi đấy đánh vào cái cọc đấy đúng rồi không ăn được anh em ạ thế mới cày nó có chiến thánh trâu á Chắc là phải có cái con Doom thôi Doom 2 sao vào gánh kèo Mà tí nữa chắc là tôi cũng sẽ bán hết mấy cái con mết đi Tôi chuyển hẳn sang ca lông kẹp Doom ca lông kẹp Doom 4 gót Ok Đây rồi Ui đây rồi, hay quá Ui ca lông ơi mày ra đi hai quả trứng này Ca lông ơi Đủ nhá Hứa tham Trưởng này đập luôn không nhở Đập luôn Cho đu vào Đấy này combo anh em ạ Combo Doom với cả Grim Chúng ta có 11 con cơ mà ăn nổi thằng này không đúp đúp đúp đúp đúp một con cá lông đúp một con cá lông bạn ơi ok ơ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ăn ăn ăn ăn ăn không ăn không ăn không ăn không ăn không ăn không đúp được đúng là cá lông rồi nhưng mà có ăn nổi không nhỉ? nó sắp tỉnh rồi kìa con đúp nói chung là nó phải sống cơ anh em ạ ăn được ui rồi ôi anh em ơi để kẹp đùm vào một phát đấm chết luôn Đấy quá nhở Rao sau là tôi nghĩ là tôi có linh cảm là tôi sẽ roll ra được cái con cá lông đấy Nói chung là nếu mà rao sau mà hết tiền mà không roll ra được cá lông thì nó gọi là quá đen Anh em nhá, rao sau là tôi roll hết tiền luôn Ra cá lông thì bỏ xem nào, bỏ cái gì ra Bây giờ vẫn đang hai gót thôi à Chơi chơi bốn gót luôn không Vẫn chưa có con con, con rớt ấy, nếu mà có con rớt nó sẽ là ờ, là là, là 4 gót đấy có rớt thì nó sẽ là bốn gót kết hợp với cả 3 mét 4 Saman Đấy bốn cọc luôn Đấy, đồ cam tôi còn chưa lấy đâu nhá Đồ cam ra 30 chưa lấy đâu Tuyệt vời Mà vẫn ăn được nó đấy Chứng tỏ là, là cái đội hình này nó đã gọi là mắc binh rồi Bây giờ ấy Chỉ cần ca lông 2 sao thôi Vào thì là ăn hết, ăn cả hai thằng luôn Tôi sẽ bỏ uh, Một con Saman ra Cho ca lông vào Đấy, giáp băng ra băng ra băng phải ra băng nó. bốn spirit Chuyện này hơi lắm giáp đấy nhở Thôi lấy cái ba tia luôn anh em nhá Được chốt cái ba tia luôn Đằng nào tí nữa cũng chơi Ui chết rồi không kịp ạ Ui không kịp Mày ăn nổi không Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi bốn cọc còn sợ gì thằng này Đừng bảo thua nhá Thua thì tí nữa kẹp 4 Spirit vào 4 Spirit 4 Saman Chả sợ Chúng ta lên đường 11 cơ mà Đấy anh em thấy không Nào bây giờ mình, mình, mình, mình cựa hộ cái Đúng rồi Thế là hết lướt Ui chuyện này dễ quá anh em ạ Chuyện này dễ quá cái thằng kia chết rồi Gót đỏ chết rồi Đấy tôi nói rồi Cái bọn gót đỏ ấy Nó rất sợ bọn bít Anh em ạ Nó rất sợ bọn bít luôn ấy Ờ rồi Xong rồi anh em ạ Ok 4 spirit vào ăn kiểu gì 4 spirit luôn Rồi con này không cần nữa Về căn bản ấy là Cái con đấy nó chết rồi cái con uh, con gót rồng mập à gót ca lông nó chết rồi nên là không cần đùm nữa anh em ạ. Kẹp 4 speed vào có ăn nổi không? Ê, Tại sao kẹp 4 speed vào mà trông đuối hơn vừa lẫy nhở? Vô lý thật. Không không không Làm gì mà đuối hơn Làm gì mà đuối hơn bạn ơi Làm gì mà đuối hơn Ồ Không có chuyện đấy đâu bạn ơi Ủa, Vẫn thua nhá Thế như lại điều thật Từ round sau vậy Hoặc là hình như là cái round vừa rồi ấy, Nó có cái món đồ gì đấy mà Thằng kia chết nó sang bên này Nó nó rơi sang Thằng này tự nhiên nó khỏe hơn Tự nhiên nó cáo nó hình như có cái giáp xoay thì phải hình như lấy được cái giáp xoay Nó trâu hơn Ui đồ Nhiều đồ cam phết đấy nó có cái cái mặt lạ cuối ấy. Mặt lạ cuối hút máu nên là nó hồi máu nhanh quá Kiểu này là là phải kiếm ca lông thôi anh em ạ Chứ bọn mết này bây giờ đam không đủ để giết nó rồi Ui hồi lên được tôn độ 02 rồi kìa Rồi thôi kiếm con cá lông anh em nhá Cái tầm này bọn mết nó không chơi được à Cá lông 2 sao Cá lông ra đi Trời ạ Ui linh hồn lửa này Anh em bảo tôi có lên tham không Tham con này không <laughs> Tham chứ Đưa con này lên 3 sao Tôi sẽ đưa Saman lên 3 sao luôn Kiếm 5 đô 3 sao anh em ạ 5 đô 3 sao mà chơi thằng này chả nhẽ lại thua Ok, round này có thắng được không? Đừng bảo thua cũng không rồi nhá, hơi điêu ấy Cũng không trâu đấy nhở Show thật đấy Được được được Đã split hả Ui mà hồi máu kinh đi kia Tôi về căn bản tôi không có cái món đồ chống hồi máu Thế mới cái không có trâu quá Ôm cọc rồi mà vẫn ăn được Sợ thật sự Nhưng mà round này chắc hòa thôi Round này chắc ngộ không hòa thôi chứ còn Tôi nghĩ là cũng không không không không, không thắng ở đâu Hòa round này đó 4 spirit mà anh em Đang có 4 spirit rồi 4 Spirit, 4 Saman Ui rồi ra trứng làm cái gì Trời ạ à, tôi cần con cá lông Hết tiền luôn nhá Hết tiền luôn Ui lại tư tế thường ngày này Lấy không? Tham không? Tham không nhỏ Tham luôn Ui Square à Từ từ nhá Square này ngon Không bán con này đi Từ từ từ từ từ từ Bán con uh, Sailing Square 2 sao 5 đô 3 sao đấy anh em Con này là 5 đô 3 sao á Cái con uh, ờ, 5 đô mà lên 2 sao ấy là Nó sẽ ra được 5 đô 3 sao Đấy, nó như là cái con 4 đô 3 sao luôn Nếu mà chúng ta lên được Ủa ra này thua Cây nhở Không ổn Con ngụ không này Trông giống như là bất tử quá anh em ơi Kha này Rồi Bán nó này đi Tầm này là, là, là không chơi mết được rồi anh em ạ ba tia cho ca lông à Mết nó có mất máu đâu mà Đánh mết nó không mất máu là Tôi uh, chuyển sang tôi chuyển co thôi Co bây giờ chơi ca lông luôn Mà ca lông một sao không biết có ăn nổi không Chồng không biết đây có phải là một cái cú ờ, như là chuyển bài xuống hố của tôi không Tôi hy vọng là đây sẽ là một cái quyết định đúng đắn Dã man thật sự đấy Ca lông hai gót này là cũng chưa bắn được liên tục đâu nhá. Ca lông 1 chưa bắn được liên tục đâu. Phải hai cơ. Ca lông 2 mới bắn được liên tục. Ui cướp điên luôn này. Hay. Có cướp điên. Ui toàn những cái đồ đánh tay thôi anh em ạ. Ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông. Ui rồi. Tụi nhá. Ghép phải cướp điên cái đá. Đồ chả biết lấy cái gì luôn Cái này lấy cái gì Nhẫn thông minh Blink à Không Lấy cái giáp cuối đi Giáp xương Giáp xương ấy Ok Mấy cái đồ này ghép cái gì đấy Chưa biết ghép cái gì anh em ạ Thôi rồi làm sao Vẫn còn nhiều máu mà 55 máu chắc chưa chết được đâu Đã lâu mà có đồ thì bắn nó cũng khỏe phết đấy chứ Mỗi tôi là bắn không được liên tục thôi Ui, quả này tôi đẩy được nó này Đẩy được không Ra được, được con sai linh Ồ mà tôi thấy trông con con, con ngộ không này bất tử quá anh em ạ Chắc là cũng không đẩy được Đây có phải sai lầm của tôi không nhở Bởi vì cái con này nó có dốc xoay ấy Ca lông bắn vào nó xoay nó lại hồi máu đó Phải có cái cái cái món đồ giảm Cái cái cái hồi máu của nó cơ lông của tôi bắn khá nhanh ấy chứ có cướp điên bắn khá nhanh ấy chứ nhưng mà làm cách nào để có thể mất máu của nó đây con này bất tử quá anh em ơi ủa thua rồi rồi thua rồi ăn nổi không ui nó phản chết luôn kìa điều thật hòa đi hòa đi hòa đi hòa đi hòa đi hòa đi ui thua mất làm máu đấy sắp tới là đến những cái cái cái giây phút kiệt sức là chúng ta sẽ mất máu dần theo mỗi round Cá lồng Chán thế nhờ Hết tiền cháu có này thôi, Xong rồi Thôi đập trứng luôn cho con Khan vậy Khan ba sao gánh được không Khan nhưng mà chỉ hai gót thôi thì cũng chưa được Linh hồn lửa lên được ba sao Rồi nuôi cái con linh hồn lửa lên ba sao Linh hồn lửa lên được ba sao mà nó gọi ra được ca lông ba sao thì nó bắn liên tục thì tôi cũng chẳng cần phải phải, phải, phải ừ, mua cái con ca lông hai sao làm cái gì nữa Gọi ra hai con ca lông này, hay quá. Ăn nổi không? Ui, ra hai con heo ba sao ạ. Được quá bạn ơi, ăn được không? Ăn được không? Ra cả ốc này. Ui thì mày chết rồi, mày chết rồi, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết. Ui nhưng mà không khỏe quá anh em ơi. Nó một chày lấu xả cầy luôn <laughs> Toàn bộ đội hình của tôi Phải cứ được đắt Sprint ba sao không ăn thua ạ hề Gọi được cả đắt ba luôn đấy anh em đắt ba sao mà vẫn còn không ăn thua Thôi chịu rồi Phải có cái món đồ giảm hồi máu mới ăn được con ngộ không này Không biết là cái con ca lông này nó lên được hai sao là có ăn nổi không nhỉ Khó quá anh em ơi Hòa hòa hòa hay quá Rau này hòa rồi Được Ui bắt đầu kiệt sức rồi anh em ơi Trừ máu bữa nào Thôi roll con ca lông à <tsk> Chán thật đấy Ca lông Ui <laughs> Ôi rồi anh em ơi Đây rồi đây rồi Nhưng mà chưa chắc ăn được Từ từ đã Bình tĩnh Mặc dù là ra được nhưng mà chưa chắc ăn được đâu anh em ạ Chưa chắc ăn được đâu Để xem là, là, là nó như nào nào Bây giờ mà, mà phải con ca lông này nó phải gây cái lượng sát thương lớn trên cái mức hồi máu ở con bộ không thì mới ăn được không khó đấy Rồi tôi cứ nhảy thẳng mặt cái con ngộ không rồi thôi Dí thẳng mặt thôi Ăn được thì ăn Hai nó khan hay quá Hai không chế anh em ơi Ui được được được được được Máu nó tụt kia Ui nó lại tăng máu rồi rồi ơ được được được được được được được được được được được được hay quá ui rồi anh em ơi đéo hồi máu được luôn cà lông vẫn tín đấy chứ nhở Cà lông kẹp hai gót vào bốn cọc khỏe phết Không có giảm hồi máu đâu mà vẫn giết được con bộ phong này Được đấy Khỏe đấy chứ Thực ra tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị nếu mà giả sử như con ca lông nó không thể nào mà nó giết được cái con này Đấy, cũng có sự chuẩn bị rồi anh em ạ <laughs> Anh em nhìn nếu mà anh em tinh ý anh em sẽ thấy là có một cái thứ rất là lạ ở phía dưới bàn cờ Đấy, tôi cũng gợi ý cho anh em Đấy nhưng mà ai ngờ là cái con ca lông ấy đủ sức có giết được cái con con con ngộ không này.